Xin chào tất cả các bạn Vấn đề mụn luôn là vấn đề mà tất cả các bạn đều quan tâm Không chỉ chị em phụ nữ mà tất cả cả nam giới Và đặc biệt là những à, bạn là tuổi dậy thì Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm trị nám tần ngang và đặc trị mụn Bộ này là bộ